cũng như là tôi sẽ test tất cả những tính năng tiếp cho bạn xem đây là bên ngoài của bếp thì ở phía sau bếp á, bên cửa hàng chúng tôi sẽ cho nhân viên bọc lưới để che chắn lại để phòng chống những trường hợp là chuột nó sẽ vào bên trong cắn phá dây điện của chúng ta nên là các bạn có thể yên tâm về vấn đề đấy khi mà các bạn mua biết ở cửa hàng chúng tôi thì con biết này nó được xuất xưởng vào tháng 2 năm 2019 đây nó là đời còn rất là mới thì biết thiết kế đây là bếp nướng rất là tiện lợi đây cho các bạn có thể vệ sinh cũng như là có thể chùi rửa các bạn chỉ việc kéo như thế này đặt thực phẩm các bạn nó sắp lát mỏng á, vào bên trên vỉ đây và cho vào bên trong bật công tắc để nướng thôi nó rất là tiện lợi các bạn không phải ờ, mất thời gian và công sức để mà đốt lửa than đây là mông và vỉ tất cả thì bằng inox cả thì tính năng đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn được xem á đó, đó là tính năng khóa ga khi mà lửa tắt thì tôi sẽ mở cùng lúc là hai bếp nấu đây và một ít nước đây, các bạn có thể nhìn thấy đây, ngọn lửa xanh rất là đẹp thì tiếp theo á tôi sẽ vặn nhỏ tất cả cả ba ngọn lửa ba bếp này lại để có, có thể dễ thổi để mà thao tác cái tính năng là khóa ra khi mà lửa tắt các bạn xem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 công tắc thì tự bóng mở bình thường tính năng tiếp theo tôi sẽ thử là khóa ga khi mà nước cạn nồi thì đây là cái tính năng khi mà các bạn nấu nước ở nhà mà chẳng hạn như các bạn có bận việc gì đấy mà các bạn lại quên không có tắt lửa mà khóa ga đây thì khi mà lượng nước trong nồi nó cạn rồi á và nó đạt đến nhiệt độ mà bếp yêu cầu thì bếp cũng sẽ tự động khóa ga lại rất là an toàn thì cái này nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga lại thì cái nhiệt độ yêu cầu bên dưới đáy nồi của chúng ta là nó phải đạt trên 300 độ thì bếp mới tự động khóa ga thì nếu như mà các bạn muốn sử dụng tính năng này tại nhà của các bạn thì các bạn nên lưu ý một điều là các bạn chỉ nên sử dụng những cái loại nồi mà nó có đáy dày thôi các bạn không nên sử dụng những cái nồi đáy mỏng vì là những cái nồi đáy mỏng thì nó rất là dễ tản nhiệt và khi mà bạn nấu mà có gió thổi qua thì nó sẽ làm nguội cái đáy nồi đi thì cái nhiệt độ chỉ có thể dao động một cái mức từ 200 cho tới hai rưỡi thôi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 thì nó sẽ tùy vào cái vị trí mà cái nhiệt độ nó sẽ khác nhau thì để mà khắc phục vấn đề về pin đó thì khi mà các bạn mua viết vào cửa hàng chúng tôi đó các bạn một bộ pin sạc gồm một pin sạc như thế này đây thì đi kèm với nó sẽ là một ổ cắm sạc với cái đoạn dây dài 3 mét và cuối cùng là một cái lò xo như thế này đây là tất cả phụ kiện của một bộ pin sạc đây thì cái độ thọ viên pin này á, nó sẽ vào khoảng từ 3 đến 4 năm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 thì có nghĩa là pin đã yếu rồi thì các bạn ờ, nên cắm sạc vào còn khi mà các bạn sử dụng mâm và vị này để nướng đây thì các bạn á nên cho ít lượng nước vào bên trong miếng phía dưới đây để trong quá trình các bạn nướng á, thì cái hơi nước nó sẽ bốc lên thì nó sẽ giúp thực phẩm thực phẩm của các bạn á, nó sẽ được mềm và không bị khô cứng lại và khi mà các bạn nướng xong rồi á, các bạn vệ sinh sẽ được dễ dàng hơn đây biết của tôi là tự động khóa ra thì chỉ ngăn nước cạn nồi đấy đây công tắc của tôi vẫn mở bình thường thì ở cái pin chúng ta pin này đây thì nó sẽ có cực âm và cực dương thì bên cửa hàng chúng tôi sẽ làm dấu cộng và dấu trừ đây để cho các bạn có thể phân biệt khi mà các bạn nhận biết về nhà ở dấu cộng chính là cực dương và dấu trừ chính là cực âm thì các bạn nhớ lưu ý một điều á, khi mà các bạn lắp pin vào bên trong á, thì các bạn sẽ hướng cái cực dương này là dấu cộng nó sẽ ra phía bên ngoài và cực âm là dấu trừ thì nó sẽ nằm vào phía bên trong thì cái viên pin đó nó sẽ làm theo hướng như thế này đây đây dấu cộng sẽ ra bên ngoài và dấu trừ sau bên trong thì tránh cái trường hợp lắp đảo cực pin lại vì nếu như mà các bạn lắp đỡ cực pin lại thứ nhất là biếu sẽ không hoạt động được và thứ hai là có thể xảy ra tình trạng hư hỏng pin của chúng ta nên là các bạn hãy lưu ý cái điều này thì các bạn sẽ tìm một cái lò xo đi kèm với bộ bên bộ pin sạc đây các bạn sẽ móc một cái đầu lò xo này đây và phía trên đầu cực dương của viên pin là dấu cộng thì trên đầu nó sẽ có những cái lỗ nhỏ như thế này đây các bạn sẽ móc cái lò xo này vào để chúng ta cố định cái lò xo này lại như thế này đây để khi mà các bạn cho vào trong sử dụng á, sẽ không sợ xảy ra cái trường hợp nó sẽ bị bung ra sử dụng pin sạc hoạt động bình thường ở bên không biết thì tôi sẽ sẵn cái đầu chào đây để cho các bạn có cắm vào cắm sạc vào thì vì biết này biết này nó chỉ tích hợp những tính năng an toàn cơ bản thôi nên là sẽ không có hẹn giờ nấu và nướng nên là bên cửa hàng chúng tôi sẽ có bán kèm ổ cắm hẹn giờ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 thì các bạn lưu ý một điều á khi mà các bạn sử dụng ổ cắm hẹn giờ này á thì chúng ta sẽ học bên nhà trống <clears throat> các bạn phải đi ra bên ngoài hết vì nếu mà các bạn sử dụng ổ cắm hẹn giờ á mà vẫn đi bên trong thì khi mà hết thời gian trên ổ cắm đây thì bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường nó sẽ không khóa ra lại vì nó vẫn còn cái nguồn điện được tiếp vào bên trong bếp nên là các bạn biết cái điều này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 để có thể xem được nhiều những cái video clip của chúng tôi hơn và cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và biểu tượng chuông để có thể nhận được thông báo những lần trực tiếp mới nhất của chúng tôi và hãy chia sẻ với bạn bè người thân mình cùng xem xin chân thành cảm ơn các bạn đây, chúng tôi đã ờ, tự động khóa ra trong thời gian hiện giờ đi cắm đây